Nhắc đến mùa thu ở Nhật thì ai cũng nghĩ ngay đến cây lá đỏ Nhưng bên cạnh đó còn có một đặc sản không thể bỏ qua đó là hạt dẻ Cứ đến các lễ hội mùa thu thì chúng ta sẽ thấy những gian hàng hạt dẻ rang nóng hổi Những thời tiết gió lạnh Loại hạt dẻ mà mình đang nói tới tiếng Anh gọi là chestnut ờ, Tiếng Nhật là curry Chứ không phải là hạt dẻ này, hạt này hả, cực kỳ đắng luôn Người mình không có ai ăn hết, chỉ có sóc mới ăn thôi nha ở Việt Nam nếu muốn đề cập đến chính xác là hạt dẻ này thì người ta sẽ gọi là hạt dẻ Trùng Khánh à, Trùng Khánh là một huyện của tỉnh Cao Bằng nơi có đặc sản rất nổi tiếng là hạt dẻ cây thì có tán lá rộng bắt đầu ra hoa vào mùa hè trên đường mình đi làm thì có nhiều cây rải rác lẫn những cái vườn cây hạt dẻ của nông dân khi các cây này đồng loạt ra hoa thì mình thấy mùi hơi hơi khó chịu khi quả chín thì sẽ tự rụng xuống đất và tách ra để lộ hạt bên trong như thế này mình chỉ việc nhặt về ờ, và phải lưu ý hết sức cẩn thận vì gai nó rất là cứng vỏ cũng cứng lắm nên mình sẽ dùng dao để hứa ra trước thi uh, thi ai thi sẽ dễ không cuộc chơi này không công bằng thôi đi đó là sự lựa chọn vũ khí của chị <laughs> ủa sao nó đang đỏ quá vậy thì là cái vỏ nó màu đỏ luộc khoảng 15-20 phút cho vào lò nướng đất nướng thì vỏ sẽ dễ tách ra và mùi cũng thơm hơn nữa thơm hơn không thơm thơm thơm mùi khoai lang lùi á ừ ngọt á nghe mùi ngọt ngọt á nè cái vỏ nó bị ném ném đen đen nè vị của hạt dẻ này ăn rất là ngọt bùi béo thơm à, mà ăn uh, ăn không thì sẽ cảm thấy hơi khô cho nên nếu mà kết hợp uống với sữa chua hay là nước ép rau củ quả là số dách luôn nha